con này nhỏ này cho để cho để này ra đi Hả? cô dụng này mà. đồ quá trời cá luôn các bạn ơi đồ nó sạch nó sạch không luôn ừ rồi chào các bạn ha thì à, nãy giờ mình à, đi à, đặt mấy cái lời xong các bạn giờ một hồi hai cha con mình sẽ đi ra ruộng mình thăm các bạn rồi con đi ra thăm lời với trai ha đó nó nãy giờ các bạn đó cái kìa hay các bạn bây giờ mình đặt ở chỗ đó con cái nha các bạn đó này đó con cái với ở bên góc bên góc bên đó một cái trời trời giờ chuyển mưa quá trời các bạn ơi giờ hai cha con mình vô ha thì một chút mình ra mình đi thăm lời hả con dạ giờ đi ờ, đặt xong mình vô các bạn ơi rồi nhớ đội nón theo nha đội nón này ra ruộng phải đội nón nha chứ không có đi đầu đần nha nha mưa gió bệnh biết không Đây, dạ. giờ mình sẽ ờ, vô để mà mưa xong mình ra mình thăm rồi chào cả nhà ha giờ hiện tại mình sẽ đi ờ, thăm mấy cái đục các bạn đó, giờ các bạn sẽ cầm cái xô cho mình mình đi thăm bạn mới vừa mua tạnh xong có nắng nè các bạn Ê, khang khang có cá gì nè ủa cá rô nè cá rô gốc nè nói đi thôi, chừng có chừng lắm nha ủa Trời ơi, trời Thôi cái rô đã Cái rô trời lúc mà các bạn mới vừa mua nè Tự nhiên dư kẹp hâm nữa là dính đây Đây coi còn Đây nó phải lên dưới đìa nó lóc lên theo này nè Đây đây đây một em nè Thôi nhiều em mới gì chứ Thôi con cái rô này nó nó nó bụng chà bá đẻ nè này, đẻ nè nè con bự ghê luôn này ha rồi bác bắt vô bác nấu canh cho con à. đã không tôi kiếm ở đây còn không đây nó lót theo đường này nè đường lưu nè đây đây có người em nào lót nó nè cho con bắt con này nè ha con này nhỏ nè cái để cái để này ra đi Tôi dừng té nha Tôi dừng té hết trơn Ủa xe gì nó kêu gì cha? Máy cài á Nó sợ máy cài lắm á à. Nó mà sợ máy cài, máy cài ta xới, xới đất á là ờ, chuẩn bị xài lại bơm nước vô rồi Chơi Trời ơi, trời ơi à, là cái cái lòi Cái lòi cho đặt ở đây nè Con đi trước đi Con, nè nó con đi đó đi đi đó trước đi mà con sợ lắm con lại đó con dở đi con dở hay chờ dở con dở đi chờ à, cầm vậy, đi vậy con đi lấy đó con bỏ xô đó con dở luôn đi tao chừng ngã rớt đó chừng té nha đây chờ cầm cho để con ngã hết mấy cái cá rô đây cá rô mấy cá rô mình à, mới ờ, bắt được các bạn nè mới ná đó đây nè cho thấy có cá nè rồi con đi lạo vòng lên kia đi Nè nè con xuống đây Đừng té nha Xuống đây Đó. Nè rồi dở này ra nha ba chỉ cho cách mà mình uh, thâm lập nha mình dở cái này ra trước hôm nay mình dở ra hồi mình đặt lại các bạn tại giờ mới mua xong á dạ. quá trời cá luôn các bạn ơi Đó. Ừ. Đây có có con con nào mới nhả kìa. Đây này các bạn. Có chân gỗ đồ nữa. Ừ. Bà ơi, cá. Khoan khoan để bà chỉ cho Trúc nè. Mình rỡ cái này ra nha. Dạ. Rồi con. Để khoan. Đây còn mấy cái kìa. Cha còn cái lợt kia đâu cha? Ừ. Còn cái lợp kia đâu? Lợp kia bắt đặt bên kia. Trời ơi. Tiếp cái này xuống đi Từ dạ từ vâng. Rồi Này con chút đi Đâu? Này chút vô đây Đâu Đây Hoàng Vậy vậy Cái gì con ốc mà cha Ừ vỏ ốc nữa hả Rồi chút đi Chút vô Ừ có hai con cá này Ôi nó nhảy ngang con à Đây các bạn Đó quả đã luôn nha Đặt này là chủ chiều nay đủ ờ, đủ ăn Để để cha đặt cho Để cha đặt lại con không biết đặt đâu Thôi để cha đặt chứ Thôi sáng ngày cha giỡn Thôi đừng nuôi nó Thôi thôi thôi đừng đùa đừng đùa Thôi thôi xuống là nó tốt nhẹp luôn. À, và dọn xuống đi mà. Đây. Thôi cầm. Dạ. lên cho nó hết nắng mấy con cá vô chứ. Sợ bay lắm. Đừng bui nó, bui nó chấm lọc đây. Còn quá cá luôn. Rồi đi. Ra con dùng cái ốc nha cha. Ok các bạn ơi giờ mình sẽ đi đi thăm cái thứ hai nha cái thứ hai mình nằm ở trên kia kìa mấy chú đang chân dịch kìa đó trời mới vừa trận mưa xong đi nãy con không đi con đem theo nó đi mưa ướt hết từ té đổ hết cá luôn á dạ, rồi để ba cầm cho uh. Ừ. Thôi nhảy bọn đi. Dạ các cưỡi con con thú hết lóc bờ đó Nãy con bác cao đồ nhớ không? Lại đây dám lót à Ở đây ngoài là gì có cá mập, ở trong mới có có sông đó Lóc nó chết rồi Ừ Bắt đi Rồi đây đây bỏ thùng đây tới cái uh, cái lò thứ hai rồi ngày đứng đó đi ba ba để ba ấy nha dạ. còn lại đây con giữ hộp nữa đâu dẹp đâu các bạn đây ha hả ừ. có mấy con cái này được hai bốn năm sáu bảy con đây, đây mình đổ vô luôn các bạn có năm sáu con cá gì à ừ con này ít hơn cái à, cái lọc hồi nãy ừ trời ơi nó ngon kìa đâu con con à, đổ phụ cha đấy nè đổ phụ cha cái dạ. nè con vũ vũ ờ, vũ vũ, vũ. Trời ơi. Rồi. Ở đây mình đặt lại. Để đó, từ từ thôi Rồi chào cả nhà ha, mình sẽ hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo Nếu cả nhà thấy thích video thì hãy đăng ký cho mình một like, chuông à, Đăng ký để ủng hộ mình nha các bạn ủng hộ tiếp khen luôn Đúng rồi, quẹo qua luôn Rồi, mến chào các bạn Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo